anh tìm nỗi nhớ anh tìm quá khứ nhớ lắm ký ức anh và em trả lại anh yêu thương ấy xin người hãy về nơi đây bàn tay yêu ớt cô níu em ở lại những giọt nước mắt lăn dài trên mi cứ thế anh biết phải làm sao Tình yêu trong em đã mơ Phải dần đi theo gió bay Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh Em đi xa quá Em đi xa anh quá Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ Anh chờ đợi một cơn mưa Sẽ xoa sạch giọt nước mắt ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không em ơi anh nhớ em ơi anh rất nhớ từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi anh nhớ em